các bạn thì clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà mạ kẽm và mạ đồng cho kim loại nha các bạn thì uh, như clip mà mình chia sẻ cho các bạn là cách mà hàng chì đó thì mình dùng axit acetic này nè để mà mình à, dùng cái kẽm của cái pin này để mà hòa tan cho nó để mà hàng cho nó dính thì clip này mình sẽ cũng dùng axit acetic này nhưng mà các bạn à, hãy nhớ là đi kiếm à, axit acetic này mua cái loại trên 30 phần trăm trở lên nha các bạn tức là cái nồng độ của nó phải là trên 30 phần trăm thì nó mới à, nó mới tan được cái kẽm này thì cái axit này các bạn có thể mua được tiệm ở tiệm bán hóa chất là một nè hai là chợ Long Biên Long Biên là hai nè và ba là các bạn mua ở cái tiệm mà làm máng xối đó các bạn tiệm làm máng xối và bông mấy cái bông gió quay trên trời quay bay lên nhà để mà giải nhiệt đó và cái thùng làm họ làm cái thùng tưới rồi đó ờ, cái chỗ đó là nó đều có bán cái axit acetic này nha các bạn thì à, các bạn mua ở chợ Long Biên đừng có Long Biên tân biên long biên nữa thì đừng có hoặc là tiệm ờ, hóa chất á, là đừng có mua cái loại mà một lít 30 ngàn nha các bạn thì cái loại đó rất là nhẹ không có làm tan được thì cái chai như cái chai này một tí xíu thôi nè là một, chai này 300 ml mà mình mua có mà tí xíu như đây mình mình mua là 30 ngàn đó thì các bạn đừng có mua cái loại một lít 30 ngàn nha thì à, trước tiên mình sẽ à, dùng cái à, vỏ pin này để mà pha lẫn cho nó à, ra ngâm cho nó tan cái kẽm ra nhưng mà làm như vậy sẽ gây nguy hại cho môi trường nha các bạn và nguy hại cho mình nữa mình bóc cái này ra thì nó nó nguy hại cho mình và nguy hại cho môi trường nữa thì à, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà lấy cái à, loại kẽm này rất là đơn giản như các bạn nhiều bạn mà ở về nông vùng nông thôn á, thì có cái à, đi dọc đường mà gặp cái hàng lưới mà nhà nước xây á, thì đây mình chỉ với các bạn và đây cái hàng rào này là cái nguồn kẽm cho các bạn sử dụng nha thì các bạn đi đâu mà thấy cái có một cái hàng rào loại này nè hàng rào này chỉ có nhỏ nước mới xài thôi đó, thì chúng ta sẽ à, tới gần cái hàng rào và để ý ở cái hàng rào nó có à, cái kẽm này các bạn cái kẽm này nó thừa rất là nhiều cái khi à, máy nó ép rồi nó còn dư ra rất là nhiều đây các bạn để ý nè đây cái đây cái kẽm này thì các bạn sẽ gỡ lấy cái kẽm này nè gỡ càng nhiều càng tốt cái kẽm này nha các bạn dùng cái kẽm này để thế cái vỏ pin để bảo vệ môi trường nha các bạn cái à, khi mà mình tháo vỏ pin ra thì nó độc hại lắm để mình à, tháo một chút cho các bạn xem tháo ra là đầy luôn á nó dính trên à, cái hàng rào này rất là nhiều đó. cái này nha các bạn và đây mình gỡ được cái này nha các bạn một đống kẽm luôn à đó, kẽm này như nè bạn thấy nó dính trên hàng rào không đó, gỡ mấy cái kẽm này ra rồi em về ngâm bây giờ chúng ta sẽ dùng axit acetic này à, chĩa vào đây trước nha bạn Chị ơi xích vào trước Rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái này vào Mà nhớ nha các bạn Là khi làm phải nhớ đeo khẩu trang nha các bạn Hoặc là làm chúng ta phải à, tránh cái hướng gió đi Cho nó cho khi mà nó bon nó, nó phản ứng á, cho nó gió thổi đi chỗ khác và cho nó tan khi mà nó tan hết rồi hẳn làm nha các bạn rồi thì giờ, giờ mình bỏ cái này vào và mình sẽ tránh ra chỗ khác nha các bạn. Bỏ vào nó sẽ phản ứng liền. Rồi cứ như vậy chúng ta để cho nó sôi khi nào mà tan hết thì thôi. Khi nào cái nào mà không tan hết thì chúng ta sẽ vớt bỏ ra. Ở đây khi mình lọc cái cặn của nó ra thì mình sẽ được nước trong veo nha các bạn. Được cái ờ, dung dịch ờ, trong veo nè. Nhưng mà trong đây nó chứa kẽm rất là nhiều. Các bạn thấy nó trong veo vậy Nhưng mà nó chứa kẽm trong đây rất là nhiều. Mắt mình không thấy được và tiếp đến mình sẽ dùng cái cục sạc này nha các bạn cục sạc này 12V cho ra 2A thì các bạn xài cục 1A ờ, cũng được hoặc là xài pin cũng được nói chung là nhỏ là nó cho nó bền các bạn biết sao tại vì ờ, nếu mà chúng ta xài bình hoặc là xài cái nào mà nó lớn ampe á thì khi mà bỏ vào nó sẽ đun nóng lên nó sẽ làm hư cái nước này nha các bạn nó sẽ làm đục cái nước này lên vậy chúng ta là dùng cái à, dùng pin cũng được nữa pin 12V cũng được hoặc là dùng cái cục này một ampe tới hai ampe cũng được nữa giờ mình dùng cái cục này à, hai ampe nha các bạn đi đổ này ra thao muốn mạ kẽm đầu tiên chúng ta phải lấy cái vật bằng kẽm nha các bạn chúng ta sẽ cột vào mặt đầu dương đầu dương của ờ, nguồn điện nha các bạn thả vào đây nguồn dương nguồn dương và cái cực âm này thì chúng ta sẽ ờ, kẹp vào cái vật cần mạ kẽm nha các bạn. Thì ờ, các bạn cứ nghĩ là cứ theo cái câu là nam trồi nữ sục thì tức là dương á thì sẽ lòi ra và âm sẽ hút vào. Thì tức là dương đây, dương này sẽ nhả ra và âm này sẽ hút vào, hút vào cái ờ, kẽm vào nha các bạn. Tức là mạ cái bạc vào á thì ở đây chúng ta có cái à, đầu bắn ti nè các bạn giờ nó nó nó bị xét nè các bạn thấy không nó bị xét xét rồi giờ trước tiên thì chúng ta phải à, làm vệ sinh nó vệ sinh cho nó sạch đi rồi chúng ta sẽ làm vệ sinh cho nó sạch đi rồi chúng ta sẽ à, mạ kẽm lên cho nó thì cái mình muốn mạ cái gì càng lớn á, thì mình để cái dòng điện cho nó cao lên một chút nha các bạn cái à, ampe cho nó cao lên một chút thì cái mạ này mạ nhỏ thì mình làm cái dòng à, dòng điện nhỏ thôi Đó, ăn trắng phải không bạn làm nhà nhớ đeo khẩu trang bao tay nhé các bạn tại tôi làm bốc túi xua hết nên à, không có Quên đeo vào tay luôn à Các bạn thấy trắng hết luôn không hút vào thì à, cái một cái thì hút vào một cái thì nhả ra nha các bạn thì à, này đây bỏ xuống cho các bạn xem cái này thì hút vào còn cái này nhả ra nè nó muốn đen rồi không nó nhả cái à, lớp mạ ngoài còn cái này trắng tinh ừ. đây là à, mạ kẽm nha các bạn để mình à, lấy thứ khác ở đây mình có cái đinh nữa các bạn đinh nó bị xét rồi giờ mình chà sơ nó qua rồi mình chà sơ cái đinh như vậy ha nó tạm tạm vậy đi để càng lâu thì nó càng à, nhiều nha các bạn các bạn xem nè cái này nó nhả ra hết rồi còn thằng này thì hút vào ừ. trắng bạc luôn các bạn đây gọi là mạ kẽm nha các bạn bạn có thấy thấy cái khúc này không khúc này nó là mình chưa vệ sinh nên nó dơ nó đèn ha nó chưa có ăn còn khúc này mình vệ sinh rồi nè thì đây là miếng ờ, sắt la thì mình ờ, đã trà một mặt và một mặt ờ, chưa trà thì mình à, để mình mà kẽm các bạn thêm thử coi sao ha không phải cái gì nó cũng mạ được nha các bạn các bạn thấy chỗ này nó khác chỗ này hay rõ ràng luôn ha chỗ này không nhúng xuống nè chỗ này nhúng xuống nè khác nhau hay rõ rệt luôn ha một cái mặt này không có làm vệ sinh nên không có ờ, ăn nha các bạn thả được cái vật lớn hơn thì chúng ta phải cần phải nguồn điện lớn hơn thì chúng ta sẽ dùng cần cái ờ, cái bình các bạn và cái ờ, vật để mạ phải lớn hơn và cái cần mạ lớn hơn làm vệ sinh sạch sẽ nha các bạn và chúng ta sẽ kiểm tra và đổi tư thế cho nó trắng thành bên luôn ha những chỗ này mình vệ sinh chưa có sạch nha các bạn bạn thấy không dính nè bám chắc chạ không ra các bạn tại à, axit ít quá nên nó chưa có đủ ngập nên chưa có ăn hết nha các bạn giờ mình sẽ chuyển qua loại khác và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mà đồng lên kim loại thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị là một thau nước và một bịch uh, sun phát đồng thì cái này các bạn có thể à, mà các bạn ở vùng quê nếu mà các bạn thành phố thì các bạn nên vô tiệm hóa chất mua cái sun phát đồng lại à, cái nồng độ nó cao còn à, mình ở vùng quê không có tìm được cái đó thì mình vô cái tiệm bán phân bón và mình mua cái bình cái, cái à, thuốc à, trừ bệnh của như ở, ở mình là trị cái nấm hồng của cây cao su thì cái này là cái sinh phát đồng để trị nấm hồng của cây cao su nó chỉ có 24,5 phần trăm cái nồng độ nó chỉ có 24,5 phần trăm thôi bởi vậy mình lấy cái này mình làm tạm cho các bạn để ờ, các bạn nếu mà làm thì chọn cái nồng độ cao lên nha các bạn thì cái này mình không có nên mình làm tạm thôi nó không được ờ, được chuẩn cho lắm nó sẽ mạ ra nó không được đẹp nhưng mà ờ, kể này chia sẻ cho các bạn để các bạn biết ừ, đường những bạn ở thành phố gần cái chỗ mà bán hóa chất rồi các bạn mua để mà làm cho nó dễ hơn thì mình à, cho vào nước mình cho vào nhiều thì cái nồng độ nó cao hơn xong mình à, quậy cho nó tan đi nhé bạn cái này hơi khó tan nhưng mà quậy từ từ nó, nó cũng sẽ tan hết Và rồi như vậy là nó tan hết rồi nha các bạn Thì chúng ta sẽ đi uh, mạ đồng cái kéo này nó bị xét hết rồi nè các bạn Thì chúng ta sẽ dùng nhám 400 Nhám 400 chúng ta chà cho nó sạch đi đó và để mạ đồng thì các bạn vẫn dùng cái cực dương là cái ờ, vật vật mạ nha các bạn còn cái thứ cần mạ là vẫn là dây âm vẫn là dây âm rồi chúng ta sẽ ờ, cho cái này xuống trước và đầu âm đầu âm chúng ta sẽ kẹp vào cái kéo này rồi các bạn cứ để đó cái này cái chậu này nhỏ quá nên không có số nhúng hết xuống được rồi chúng ta để khoảng 50 phút là lấy lên đây xem đây nó mạ một lớp đồng rồi các bạn ở đây chưa mạ nè cái này phải cái chậu lớn lớn nhúng hết nguyên cái xuống ừ. biết làm chậu nó to to chút nữa rồi ừ. thì thấy không cái này chưa dính chắc lắm nha các bạn nó dính chưa được chắc lắm mạ lâu lâu một chút nữa các bạn thôi để mình kiếm cái thứ khác mình mạ khác thứ khác không để mình thử mạ cái cây ti quạt này thử nha các bạn Rồi giờ mình vớt lên thử nha các bạn Wow các bạn thấy không Thành nguyên một cây đồng luôn à. Mà không biết nó có Nó có dễ tróc không nữa ừ, Cũng ờ, tróc này à, phải để cho mạ cho lâu lâu chút nha các bạn chóc nè chóc này không thôi để chúng ta mạ lại đi mạ lại mạ để lâu lâu chút cho nó nó mới ăn rồi mình lấy lên thử nha các bạn wow đỏ kè luôn biến thành một cây nguyên cây đồng luôn các bạn coi cái này nó cũng biến thành cây đồng luôn cái đầu kẹp nó thành đồng luôn bây giờ mình thử cái cây inox này thử các bạn không biết cây inox nó có mạ được không nữa nhưng mà cứ thử thì à, đầu tiên mình nhúng xuống một tí xíu thử coi nó có ăn không không ăn rồi không ăn rồi. không phải cái nào cũng ăn nha các bạn không không ăn không ăn không phải cái nào cũng mạ được nha các bạn và đây là cái mũi khoan thì nó có cái lớp xi mạ bên ngoài trước rồi bởi vậy chắc chúng chúng ta sẽ, nếu mà mạ lại chắc không sẽ không được nhưng mà cũng thử nha các bạn thử thôi nha cũng đỏ nữa các bạn kệ ngâm luôn thử à rồi bây giờ mình lấy lên nha các bạn không biết nó sẽ thế nào nữa Wow Nguyên một cây đỏ chét luôn Đó Cái đây là cách uh, xi mạ nha các bạn Và khi mình chùi thì nó ra hết nha các bạn Cái này nó không có ăn Nó có cái lớp xi mạ bên ngoài trước rồi Nên nó không có ăn Nó vẫn à, trở lại về trạng thái à, như cũ nha các bạn không có ăn mấy nào hết nếu mà các bạn xi mạ thì phải à, uh, xi cái à, mạ cái cây mà bằng sắt mà các bạn phải chà nhám qua cho nó tróc cái lớp bên ngoài đi và cho nó sạch sẽ đi lúc đó mình mình mới mạ đồng được nha các bạn thôi à, TV à, chương trình kết thúc tại đây mong các bạn à, nếu mà thấy hay thì nhớ like và chia sẻ cho mình nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi